Cái có trộn bài không để đánh, nhá kia Anh em cứ gào đi, ẩm to lên, ẩm to ăn tất Ẩm với nhà kia chứ tôi có ẩm đâu mà tôi cuối cánh ẩm gì Ở nhà kia ẩm đi Ẩm triệu à? Được đấy Có chơi ẩm Ai ẩm triệu cơ? Không ai ẩm triệu cơ Thế à? cơ Cứ có người ẩm là thích Thế mà tôi đánh à? Từ từ từ từ Từ cái em Như nào? Xin đổi cái, đổi, đổi bài cái cho nó lịch sự Gì bài người đánh đổi gì? Thế bây giờ có được đổi không? bây giờ muốn muốn đổi có đổi không ừ thoải mái đấy thì đổi nhá ừ. Ờ, thích đổi bây giờ bài đã, đã xem bài không thoải mái thôi chẳng ừ. ông là ăn lúc nhọn quá chả biết đường nào nhộn nhọn gì chả nhộn nhọn cái gì đánh đi cân ổng là mấy triệu cân hai triệu cân hai triệu cân che mặt bài nhưng mà sợ cái đang bỏ thôi có gì đó hai nước thì lúc ngay đi còn gì nữa 2 triệu thêm 2 triệu ừ, ẩm lên điểm thôi thêm không hai là bằng này một hai ba ông kia 5 triệu cân kìa bỏ năm bỏ rồi bỏ rồi à. 7 điểm gì, gì cân đó à ừ, ba triệu cân gần vào ừ. 3 triệu cân cân xem điểm thôi em thì thể sự yếu đuối có thêm đi thêm 8 8 điểm to đấy. 8 điểm án đấy. Đấy. Ôi, Ôi 10 đổi bài bắt đỏ thế nhỉ? Đổi bài đây đỏ đấy. Đá đỏ. Ừ, nhà kia rốt bắt ăn nó đánh thì nếu để đừng ừ, cho. Lơ tiếng này à, tháo đi. Không ăn được cái tháo đi chứ Đổi bài nhiên đỏ nhà Mình giờ mình cũng đổi. Đổi với ai? Ai cho mà đổi? Tôi đổi với ông. ông bị điên này. không đổi được với nhau tôi không bị đổi. à, kỹ tôi cẩn thận chuyên nghiệp đấy chuyên nghiệp cái gì mình gặp cái cục rồi à, tôi mất ăn rồi cúp đi này thì cúp thế này leo có cúp này ở một triệu đấy thôi một triệu thích leo thì leo tùy không không leo không không leo để chưa này à, không đây nhà này 4 triệu nhà ờ. này thế mới dễ ăn đúng không đúng rồi nhà kia 4 triệu hai nhà 4 triệu tôi 2 triệu nhà này 3 triệu nhanh 4 triệu á 4 triệu bỏ 4 tiền bỏ lâu rồi tiền 3 lại liêng rồi lãi liêng rồi uh. đánh không cân tao được thêm đúng không cân thì cứ đuổi cân là đuổi nào cân đi đốc cân đốc ba ừ. bốn triệu là cân đúng không cái ba thành bốn triệu là cân đúng không ừ, cân đâu à năm triệu cắt nó bị đuổi, giết cắt nó bị đuổi, cân anh kia thôi đánh đi bảy có thêm bao nhiêu được không hả hai nước bài ông uh, ờ, 3 triệu được cân anh ấy 3 triệu này rồi cân này đây cân đấy người đi người ăn gì nữa ẩm mà chỉ bỏ yên đấy mẹ đeo thêm được cây thật anh cái này cũng được gọi là ảnh ảnh đen hai nhà chín này chính là cụ này ẩm luôn đấy đỏ nha thế mà không ai lên nhà này không lên nhỉ chính cụ rồi đấy lốp vào ta vào gà đi thêm thêm giờ trúng nhà ảnh ơi ừ. không ẩm nữa một cái đây đỏ thôi không ẩm nữa à mà thôi vẫn là một triệu sợ gì tôi tiền nhiều mà ừ, ông thì làm hay bố về hưu chưa muốn làm giám đốc gì tính thoải mái tính là bố về muốn tính chưa ừ lại liêng à chưa thấy liêng liêng nó có bíp à chưa nhà cái kìa ẩm đấy đấy kìa ẩm hai triệu 4 triệu cân đâu này 4 triệu thêm lại 4 bỏ đấy Ê. đánh ra khiếp đánh đi đâu rồi đến là ông như tôi vậy bò hai nước thì phải bỏ đi chứ còn gì nữa kìa tôi ông hả ờ, tôi cân à ở dưới nhá bỏ thôi hai nước bài cân cân là bao nhiêu chán thật cân đẹp thế bốn chả được tiếng cân tài cân ngựa kìa người chín điểm mà từ sáu đây có một con rồi còn thêm một con hai nữa nhá tám điểm sợ nha 5 lít vào gà đi vào gà đầy đủ đấy bây giờ mình hai ẩm thì ẩm hai gà đi gà ba bốn thiếu một gà này thiếu một gà này đủ gà này chút này được một trái ẩm gà nhá à, cứ đặt xuống tôi đặt muộn chứ không phải là quên cắt thì mới được ẩm đúng không rồi nhà này ờ, có ẩm đâu không rồi cắt thì mới được ẩm sống cái gì nữa thiếu một nhà kia đủ rồi đủ rồi cả ngồi yên nhá từ từ nhá mày có đánh nữa không các ông có đánh nữa không? Mà ông đánh bình thường sao không đánh được ông này? đây đủ rồi đúng không? Tôi hỏi lại các ông có đánh nữa không? ngày giờ mất nhiều. Đánh các ông các ông không biết hay các ông giả vờ. Tôi hỏi thật. gì? Tôi đánh đi. Đánh đi. Đây, cái gì đây? Ờ, cái thằng cha này cái gì đâu. Chơi bời hay nhỉ? Kia đi từ nãy giờ các ông không không biết tôi một ván tôi đã giả vờ là đổi bài rồi. mà cẩn thận nhá anh em. Mà đến bây giờ thôi thôi anh em bỏ đi. Mà mà đến bây giờ tôi để cứ để anh em phải phải bóc nó ra. Đã không muốn bóc rồi đổi bài thì nhắc nhở rồi đây là anh em nhé nhặt nhặt nhá mất tay đấy nhặt anh em thế thôi nói lần cuối cùng nhá thì tôi thuê ngoài là hỏng việc luôn đấy tôi có gì đâu mẹ mày đổ vào một lần để nhắc nhở rồi rồi rồi rồi rồi không đấy nghỉ mẹ mày đi đấy vay thằng cha này nói đấy ông đưa bài nó trộn đi ông trộn làm gì nữa kìa cho nó chia bình thường trộn kia chia ờ, ờ, ờ, đủ. ẩm đi đủ rồi rồi đủ ẩm không làm à ẩm không ẩm làm gì đâu cứ phải chia bài xong mới ẩm được chứ đừng có lên anh không, không không lên bài thì nó ẩm thoải mái chia bài xong ẩm lên bài rồi là đừng ẩm ủng ở đây đấy đừng ai thắc mắc gì này có ai cầm lên bài thắc mắc gì đánh thì bình thường ai thắc mắc không ai cầm đến bài đâu đây một triệu triệu cơ có đến hai triệu bài mà to mà đang mất ngủ là tỉnh ngủ luôn bỏ triệu con nhỉ 4 triệu con hai thêm một đấy sao phải khổ bảy tám chín vẫn bỏ cứ để đấy tám chín bỏ ra đang không? đang ngủ mà mà mà bà bà có nước đấy là tình ngủ cân à anh kia thêm một triệu ông bỏ ông bỏ hai triệu cân bỏ bỏ thì ốc bài vào đi bỏ bài vào bỏ đi chứ hai thêm ba đấy để còn thêm ba dễ đánh nhở bỏ cân cân hay bỏ, bỏ hay cân? Thì bỏ thì 8 đen xỉ không ăn được nó đâu 8 đen xỉ Chín nó rực như này không ăn Ê, tỉnh tao tao nhỉ Ê, tự nhiên này mất 3 triệu, suýt nữa mất 3 triệu mày thế Tỉnh đấy Nếu mà đỏ có dâu cắt luôn Cái đi Cái bỏ tay, bỏ tay vào đi đã Cái này bỏ tay đi một triệu nắm lên này triệu này cái này ai ẩm mình cứ tự nhiên nhá hai triệu này thiếu không đủ nữa ba triệu là đủ đúng rồi đủ rồi chưa ẩm 3 triệu là đủ chưa hỏng Nhà này hỏng chưa chưa ừ, phải đánh nhau mà hỏng là tên con kia làm gì ấy à, quên nhầm khóa quên là nghe khóa đít cơ khóa, khóa đít một dạ. quá đấy mới bán thế nào năm một triệu đây hỏng một triệu, triệu đây thế đây hỏng hai triệu đây hỏng hai triệu ừ. 2 triệu thì cần 4 triệu ở ừ, được cần ừ, Thôi. cần lần này 490 cái này dạ, ba triệu cân đấy mấy là cân ba tám chín à đánh đã ba triệu về quê đánh ba triệu cân ngay thì đầu đi cũng như bán như trước nhá thêm 3 triệu ôi trắng bụng rồi rồi chưa rồi mấy triệu thêm ba tôi tổng 5 triệu ăn đúng không ừ. 5 triệu thêm ba chứ mình 6 triệu cân đấy tôi tôi 6 triệu cân ông 6 triệu cân ông này hơn à, ông 6 triệu, 6 triệu. triệu cân rồi 6 triệu cân to thế to thì đừng đánh cân à cân thôi cân là yếu đuối ừ yếu được đuối được 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thêm 3 triệu ừ. nhà kia nó gọi à thêm 3 triệu sớm thế alo tôi cân thôi ông ba triệu ba ba là sáu à ừ hả coi sao em ơi tôi vẫn cân nhá cân cái công hai này ba này sáu triệu bốn này năm này sáu triệu thêm lại bốn triệu thì nó tròn mười đi Ba, bốn tổng 7 à 7 triệu cân đúng không Đuổi thế mà vẫn thêm lại được lì nhỉ không hiểu kiểu gì luôn Bạn này thôi Không bảy triệu cân đúng không? Ừ. Ông này thêm mấy? Ông ông kia thêm mấy? Thêm 4, thêm 4, 3, 7. 7 triệu cân đúng không? Tôi 7 triệu cân đúng không? Ông thêm mấy? Vừa ông thêm 3. Tôi 10 triệu cân. 2, Alo. 3, 4 5 6 7 8 9 ừ. không cân thêm một triệu hai triệu ba triệu ừ. giờ tôi bao, bao tiền cân nhỉ ừ? con nhà xuống tiền luôn tôi bao nhiêu tiền cân nhỉ ông này là 7 này 7 với 3 7 với 3 là 10 4, 10 4 à, 4 3 7 7 7 30 ông 10 triệu cân Thôi bỏ cân không bỏ bỏ bỏ sao nó to nó mồm thế nó bỏ sống rồi ôi có cho nào mấy điểm rồi chính cụ tôi phải bỏ ăn được vốn ừ, nhà cụ bỏ ra phí nhỉ đang đổi 3 triệu vẫn bị đổi lại đấy, bác ở nhà này thì bỏ, bỏ lâu rồi bỏ lâu rồi ông đánh không để ý à thêm 3 thêm 3 là 6 triệu đúng không 6 triệu ông cân ông không có nước ông khỏe tôi có nước chín thì mất mẹ một mớ tiền đây này 6 triệu vướng cái gì mà đỏ đấy 4 này 6 triệu này thêm luôn Nguyên bóc đúng 5 triệu như thế. À, mỗi người 5 triệu 3 này, 4 này. Ông 8 triệu cân. Thế. 8 triệu. Thêm bao nhiêu? Thêm 5. Tổng 8. Tổng 8. Tôi ăn ván này mỗi người 5 triệu thế là trăm. Tháng bỏ ơi. Sao bó, đánh, đánh vòng này còn bó. Bài này đánh sao được. Đấy 5 à. triệu cân, đấy còn hai nhà nữa thôi. Còn gì đâu. Đấy mất 5 triệu ở nhà này rồi. 1 2 3 4 Liên bắt đi rồi liêng thì liêng ấy sao ăn được liêng ấy thì bỏ đi 5 triệu bằng này liêng bao nhiêu hai ba bốn năm triệu bằng đúng không ừ. ông bạn kia bỏ rồi tôi tôi mượn tôi mượn tiền cái nào tôi tôi mượn tôi tôi mượn cả đi tí nữa tôi tôi tính nhau nhá một hai ba bốn năm sáu bảy thế bảy từ từ thêm bảy à 8 thêm cả à, thế là ông này bù trong này à tổng 10 và này tất tay có thằng gì vay ông 7 triệu 10 chị ừ. tôi vay ông 7 triệu ừ. ăn cân này phải đóng thành thôi ván này cân thôi như này một này hai này ba cứ nói cân là được cân là bỏ tiền xuống năm này sáu này bảy này thôi cân với họ đi 9. à, ờ, thì cân thôi thế này còn đóng tiền lẻ thì còn gì nữa đâu mà tôi không nhà này nó không va thì thôi đây đến kịch nhá chín này lương là kịch rồi không ăn được đâu chắc u ca kịch ba cái không ừ. đừng có lẫn lộn trong người ta cãi nhau đây này cãi làm sao làm tôi phải cãi hốc đi làm sao phải hốc làm sao làm tôi phải cãi đây kịch ba làm gì ba câu à nhà này đen minh à, đen đen, đen, đen, đen sâu hơn không phải tôi ghi nhỉ có là hết tiền đấy sáp phải gặp liêng tôi phải không bảy triệu này gà ông này bảy triệu hai ba bốn năm 6 7 Cu Gasi còn lên mang gì 3 triệu tám triệu đấy đúng rồi